vì nhân dân quê mình vì nhân dân hy sinh anh em ơi vì nhân dân quê mình đoàn về khóc trong ta từ nhân dân mà ra được dân mến được dân tin muôn phần để vì dân